yêu nhau cách xa nhau mà lòng gặp em yêu em yêu thật đầm đà nào hãy duyên tình rỡ dáng trách em sao quá phù phàng anh ơi anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chờ còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề không đôi người tôi đứng một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sâu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi người. thôi anh nhắn làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ loi viết lên câu hát thiền thòi Nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi